Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở trong buổi phát ngày hôm nay hay là chưa Nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi đấy Vậy nên nếu như chúng mình đã tham gia được trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay Thì hãy cùng gửi lời chào tới chị và bắt đầu buổi học ngày hôm nay ngay và luôn cùng với chị Hiên nhé các bạn thân mến, nội dung tác phẩm ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn là một trong số những tác phẩm cực kỳ cực kỳ trọng tâm mà trong năm nay cũng có rất nhiều bạn đang gửi gắm niềm tin vào tác phẩm này chưa biết được rằng là đề thi trung học phổ thông quốc gia thì sẽ ra vào một cái đề bài như thế nào nhưng mà chị tin rằng là với cái sự chuẩn bị uh, thật là gọi là gì ạ cẩn thận của các bạn thì chị nghĩ là các bạn sẽ đạt được cái kết quả tốt thôi vậy nên là cố gắng thêm một chút nữa mỗi ngày tự động viên mình như thế nhá cố gắng thêm một chút nữa ok không ạ rồi chị chào chị chào phượng chị chào giang chị chào thảo chị xin chào các em Xin chào các bạn, chị chào Hằng nha, chị chào em Rồi các bạn ơi, à, có lẽ là ngay bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nội dung của cái văn bản này luôn nhé Và từ đó thì chị cũng sẽ chỉ ra cho các bạn những cái vấn đề mà chúng ta thường gặp ở trong cái văn bản này đối với cái cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Ok không ạ? Xin chào, xin chào tất cả các bạn Chúng mình cùng bắt đầu luôn nha Không biết là đối với các bạn thì à, việc học văn đó đối với các em bên cạnh tiếp nhận những cái thông tin bên cạnh tiếp nhận những cái phần kiến thức về văn bản thì cái điều mà các bạn cảm thấy ấn tượng ở môn học này là gì nếu như đặt ra cái câu hỏi đó cho chị thì có lẽ cái câu trả lời của chị sẽ chính là những cảm xúc mà văn học mang tới đó là một cái điều cực kỳ cực kỳ tuyệt vời mà chị đã cảm nhận được trong cái tiến trình đi tìm hiểu về các cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12. Và chị tin rằng nếu như các bạn thực sự cảm nhận được những cái xúc cảm đó thì có lẽ là các bạn sẽ yêu văn nhiều hơn mỗi ngày và các bạn sẽ không còn cảm thấy cái môn học đó khó nữa. Vậy nên là ngày hôm nay để bắt đầu cho cái phần phát trực tiếp này, hãy mở rộng trái tim của mình, hãy mở rộng tâm hồn của mình và hãy thật là nhẹ nhàng đến với cái tác phẩm này thôi. Hãy thật nhẹ nhàng đến với cái vùng kiến thức này thôi đừng tự đặt ra cái áp lực cho mình rằng mình cần phải đạt được điều gì trong buổi ngày hôm nay nếu như ngày hôm nay điều mà các em đạt được đó là các bạn đã thích văn hơn một chút rồi thì chị nghĩ là chị đã thành công và các em cũng đã thành công rồi đấy ok không ạ à? các bạn ơi các bạn đã sẵn sàng chưa nào chúng mình đã sẵn sàng để tìm hiểu cùng với chị hiên chưa ạ à? đối với tác phẩm vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài các bạn đã sẵn sàng tìm hiểu chưa cho chị nhìn thấy những cánh tay của các bạn hoặc là thả tim để chị Hiên thấy được rằng là ở đây tất cả những bạn đang tham gia trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay đều cực kỳ uh, mong muốn rằng mình có thể đạt được một cái số điểm thật là cao trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới nhá. Ok không ạ? À? Rồi, chúng mình cùng sẽ đi ờ, chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu luôn nhá. Vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài. Các bạn thân mến, bao giờ cũng thế đúng không ạ? Bao giờ cũng thế. Trong cái tiến trình đi tìm hiểu về kiến thức nền thì việc chúng ta được đến gần hơn với một người nghệ sĩ đó là một cái hành trình quả thực rất tuyệt vời đúng không? Không biết các bạn như thế nào nhưng mà chị nghĩ rằng là nếu như chúng ta hiểu biết thêm về một con người mà con người đó lại là một con người cực kỳ tài năng thì đó cũng là một cái điều, một cái lượng kiến thức hết sức bổ ích dành cho chúng ta. Và chị thì chị nghĩ rằng là biết đâu chúng ta cũng sẽ có thể à, được đón nhận những cái giá trị những cái bài học à, và chúng ta sẽ thấy rằng mỗi người nghệ sĩ ấy sẽ là một cái tấm gương sáng cho chúng ta để chúng ta có thể gì ạ à, có thêm những cái động lực lớn lao trong cuộc sống chúng ta đều biết rằng là để có thể đạt được một cái hiệu quả cao trong bất cứ công việc gì thì chúng ta sẽ gì ạ à chúng ta sẽ cần hai thứ một là cái năng lực của bản thân chúng ta và cái thứ hai là cũng là lực nhưng đó là động lực. Được không ạ? Chúng ta sẽ cần hai thứ nhé. Đó là năng lực. Được không nào? Chúng ta sẽ cần hai thứ nhé. Đó là năng lực cộng với động lực. Đây là hiệu quả. Được không ạ? Và hãy nhớ rằng trong tâm lý học thì đây là một phép nhân. Vậy thì nếu như các bạn không có năng lực thì sao? Đúng không ạ? Mà động lực của các bạn bằng 10 đi chăng nữa thì sao ạ? Thì kết quả vẫn bằng không. Hoặc nếu như mà động lực của hay là động lực của chúng ta bằng không thì sao? Mà chúng ta có năng lực thì sao? Thì cái hiệu quả của chúng ta cũng bằng không. Thế nhưng hãy nhớ rằng nếu như năng lực của chúng ta là 10 và động lực của chúng ta cũng là 10 thì điều gì sẽ xảy ra ạ? Chúng ta sẽ có 100%. Đúng không nào? Thế nên chị nghĩ rằng là thông qua những cái buổi mà chúng ta học như thế này là chúng ta đang tăng cho mình cả về năng lực và cả về động lực. Hai điều này cực kỳ quan trọng để đem tới một cái kết quả tốt cho tiến trình học tập hoặc bất cứ công việc gì mà các bạn làm sau này. Hãy nhớ nhá. Được không ạ? À? Hãy nhớ nhá. Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì ạ? Là chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về các cái tác phẩm đây là những cái phần kiến thức sẽ cực kỳ trọng tâm để phục vụ cho câu nghị luận văn học 5 điểm trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Và văn bản ngày hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu là Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu các bạn nhé. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé. Trước tiên là về nhà văn Tô Hoài. Nhà văn Tô Hoài đã từng tâm sự rằng là mảnh đất và con người miền Tây – đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá và các bạn ơi chúng ta đều biết rằng là kể cả bản thân các em khi mà các em được đến với một cái miền đất các bạn được sống ở đó ngắm những phong cảnh ăn những món ăn ngon và đặc biệt là được làm quen với những con người mới mà họ đều rất là thân thiện nhiệt tình giúp đỡ cho các bạn thì điều gì sẽ xảy ra chúng ta sẽ nảy sinh tình cảm với mảnh đất và con người ở nơi đó đúng không Thế thì bản thân nhà văn Tô Hoài á, ông ấy cũng như vậy. Mà trong khi chúng ta đều biết rằng là những nhà văn nhà thơ thì tâm hồn của họ bao giờ cũng sẽ có những cái tế bào cảm xúc nhạy cảm hơn. Có lẽ cũng chính bởi vì điều đấy mà một cái chuyến đi dài 8 tháng được ăn, được ở, đúng không ạ? Được cùng sinh hoạt và chiến đấu đối với cùng với những cái người những cái người đồng bào ở vùng núi cao Tây Bắc thực sự đã trở thành một cái động lực lớn lao để Tô Hoài viết một cái tác phẩm mà nói theo cách của nhà văn này thì ông ấy rất muốn quay trở lại để có thể trả món nợ ân tình dành cho mảnh đất này. Và Tô Hoài đã làm được. Phải không nào? Tô Hoài đã làm được điều đó. Tô Hoài đã quay trở lại để trả món nợ ân tình cho mảnh đất Tây Bắc bằng một tập truyện vô cùng tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của ông, đó chính là tập truyện Tây Bắc. Và trong tập truyện này thì có ba cái tác phẩm, đó là Cứu đất cứu mường, Mường Rơn và Vợ chồng A Phủ. Thì chúng ta may mắn được học một cái truyện ngắn, đó chính là truyện ngắn Vợ chồng A Phủ các bạn nhé. Nhà văn Tô Hoài tên khai sinh là Nguyễn Sen, sinh ra ở Hà Nội và các bạn cũng đều biết rằng là có hai cái có những cái không gian nghệ thuật mà đã trở đi trở lại trong những sáng tác của người nghệ sĩ này. Không biết là các bạn có còn nhớ hay không thế nhưng mà chúng ta có, chúng ta có Hà Nội, chúng ta có Tây Bắc. Và nếu như nhắc tới nhà văn Tô Hoài thì có lẽ thẳm sâu trong trái tim của mỗi người, chúng ta đều có những cái cảm xúc khi mà cái tuổi thơ của chúng ta, thời thơ ấu của chúng ta đã từng gắn bó với một cái tác phẩm trở thành cuốn sách cối đầu giường của biết bao nhiêu thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Đó là gì ạ? Dế mèn phiêu lưu ký. Các bạn nhớ không ạ? Một cái thế giới loài vật. Một cái thế giới loài vật mà đem đến cho chúng ta từ đó là những cái câu chuyện, những cái thông điệp, những cái bài học dành cho con người. Đúng không nào? Và các bạn có thể thấy rằng là bản thân nhà văn Tô Hoài là một người cực kỳ kiên trì trong sự nghiệp cầm bút của mình ông đã có một cái một cái sức sáng tạo vô cùng dồi dào và đã để lại một cái khối lượng tác phẩm đồ sộ. Nếu như nói về phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Với một cái lối kể chuyện có duyên, với cái biệt tài trong miêu tả ngoại cảnh và sử dụng cái vốn kiến thức phong phú để đưa vào tác phẩm thì nhà văn Tô Hoài đã để lại cho bạn đọc những cái tác phẩm vô cùng giá trị và ấn tượng. Được không nào? chúng ta có thể thấy rằng là à, đó là một vài những cái thông tin mà chúng ta sẽ nắm bắt về nhà văn Tô Hoài. Chị nghĩ là không nên dài dòng, được không ạ? Bởi vì có lẽ đây mới chính là cái vấn đề mà các bạn quan tâm. Đó là những cái vấn đề trọng tâm khi chúng ta phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Được không ạ? Nhưng mà trước đấy thì các bạn cũng sẽ nhớ giúp chị Hiên một chút xíu nhé các bạn hãy nhớ giúp chị một chút xíu về cái hoàn cảnh ra đời của cái tác phẩm này. Thì vợ chồng A Phủ được in trong tập truyện Tây Bắc. Đây là cái tập truyện được hoàn thành vào năm 1953. Đúng không ạ? Và được lấy cái cảm hứng từ một cái chuyến thâm nhập thực tế của Tô Hoài cùng với bộ đội vào giải phóng vùng Tây Bắc vào năm 1952. Trong chuyến đi này thì Tô Hoài đã sống và gắn bó nghĩa tình với đồng bào các dân tộc Thái Mường, Mông, cũng như học hỏi và hiểu thêm về những phong tục tập quán nơi đây và cái nguồn cảm hứng mới lạ dưới cái nhìn của một nhà nhân đạo đã giúp ông viết nên tác phẩm đó là gì ạ? Là cái tập truyện Tây Bắc bao gồm cứu đất cứu mường, mường sơn và vợ chồng A Phủ chúng mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề chính trong tác phẩm này. Nếu như nói về những vấn đề chính trong vợ chồng A Phủ thì chị tin rằng một trong những cái vấn đề các bạn không thể bỏ qua đó là nhân vật Mỹ. Đây là vấn đề quan trọng nhất, then chốt nhất. Và nếu như có chăng năm nay mà ra vào vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài thật thì chị nghĩ là kiểu gì các bạn cũng sẽ phải viết về cô Mỹ thôi bởi vì chúng ta thấy rằng là chuyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ thì có hai phần Một phần viết về cuộc sống ở Hồng Ngài Và một phần viết về cuộc sống ở Phiền xa. Thì đến cái phần mà viết về Phiền xa ấy, Thì lúc đấy nhân vật A Phủ à, mới được đề cập tới nhiều hơn Còn lại cái phần mà viết về cuộc sống ở Hồng Ngài Thì cái nhân vật mà chúng ta thấy rằng là xuyên suốt từ đầu cho tới cuối và trọng tâm nhất đó chính là nhân vật mị các em nhé. Và nhắc tới cái nhân vật này thì có lẽ là chúng ta sẽ nhớ tới một cái hình ảnh rất là quen thuộc mà chị cũng đã từng vẽ cho các bạn. Nếu như mà các bạn đã đã từng học các cái khóa học cùng với chị, đúng không ạ? Chúng ta có một cái hình ảnh và nhắc tới cái hình ảnh này thì chắc chắn các bạn sẽ ngay lập tức nhớ tới một cái từ khóa gắn với nhân vật Mỹ của chúng ta. Các bạn ơi, đó là từ khóa gì hả các em? Đó là từ khóa gì ạ? Đó là từ khóa sức sống tiềm tàng. Các bạn nhé, mỗi nhân vật thì chúng ta lại có một cái từ khóa gắn với nhân vật đó các em ạ. Hãy chú ý giúp chị điều đấy Và khi mà chúng ta tìm ra được những cái từ khóa gắn với nhân vật rồi Thì chị nghĩ rằng là chúng ta cũng đã đủ cái ấn tượng sâu đậm về cái nhân vật đó rồi được không ạ? Thì ở đây nhân vật mị chúng ta sẽ nhắc tới với một cái từ khóa đó là sức sống tiềm tàng các bạn nhé. Sức sống tiềm tàng là gì? Đã bao giờ các bạn tin rằng là dù cho chúng ta trong cuộc đời này chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn, thử thách, những cái trông gai, những cái điều bất như ý và có những cái thời điểm dường như chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thế nhưng bằng một cách nào đó chúng ta lại có thể kiên trì và vượt qua được điều đó đúng không ạ thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng đó cũng là một trong những cái biểu hiện của sức sống tiềm tàng các bạn nhé thì sức sống tiềm tàng là cái khả năng sống của con người đúng không ạ nó sẽ được nhìn ra trong những cái hoàn cảnh khắc nghiệt chúng ta sẽ nhìn ra được cái điều đó và đương nhiên nó sẽ ẩn rất là sâu ở phía bên trong con người Thế nhưng mà chỉ cần có một cái điều kiện thuận lợi thì nó sẽ lại ngay lập tức trỗi dậy. Và giống như một cái hình ảnh chị có đưa ra ở đây cùng với chúng mình thì sau đó nó sẽ bung nở thành một cái cây đời xanh tươi. Đó thì các bạn sẽ chú ý nhá. Cái vấn đề trọng tâm nhất của chúng ta trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Đó là về nhân vật Mị Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nhân vật này chúng mình nhá Tài liệu mà chị Hiên đang sử dụng trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay là tài liệu sẽ dành tặng miễn phí cho chúng mình khi chúng ta đăng ký khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên. Đây là khóa học sẽ học vào đầu tháng 6 để tổng ôn lại về toàn bộ kiến thức nền, lướt qua về phương pháp để chúng ta có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đấy. Vậy nên nếu như những bạn 2K5 nào ấy mà đang trong cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy vẫn bị chấp chới về kiến thức môn văn muốn có một cái sự chuẩn bị tốt nhất thì các em có thể nhắn tin về để các anh chị có thể tư vấn cho các em với cái khóa học rất nhiều ưu đãi ở thời điểm hiện tại nhé. Rồi, bây giờ quay trở lại chúng ta sẽ cùng nói về nhân vật Mỹ. Bao giờ khi nói về một nhân vật thì chị Hiên cũng thường kể cho các bạn một cái sơ đồ. Bởi vì chị thấy rằng là nếu như các bạn được sơ đồ hóa hay là các bạn được hình ảnh hóa thì có lẽ là cái việc mà các bạn nắm bắt thông tin ấy nó sẽ trở nên đơn giản hơn đấy và khoa học hơn chị nghĩ dùng một cái cụm từ chính xác hơn ở đây có lẽ là khoa học thế thì chúng ta thấy rằng là nhân vật mị nếu như nói về những cái về nhân vật này thì chúng ta sẽ có những cái ý chính ở đây như sau nhé cái thứ nhất đó là tôi có về cách xuất hiện của nhân vật được không ạ thứ nhất đó là cách xuất hiện Hay nói cách khác là cách giới thiệu nhân vật của gì ạ? Cách giới thiệu nhân vật của Tô Hoài. Cái này sẽ được thể hiện qua cái đoạn đầu tiên, đoạn số 1. Thật ra là ở trong kể cả là văn xuôi hay là chuyện ngắn thì mình cũng có bố cục đấy khi mà các bạn chia được bố cục cho chuyện ngắn thì các bạn sẽ thấy là ồ bây giờ kể cả là người ta có ra vào bất cứ phân đoạn nào trích đoạn nào thì mình cũng biết được luôn là nội dung của cái trích đoạn đó đang nói về cái gì đấy Thế thì cái này chị sẽ làm rõ hơn cùng với chúng mình khi mà chúng ta tham gia trong khóa học 10 ngày nhé Các bạn cứ yên tâm được không ạ? Chúng ta sẽ làm rất rõ tất cả mọi cái lượng kiến thức đó và chị sẽ phân chia bố cục cho các em kể cả là trong chuyện ngắn hay là trong tùy bút và bút ký nhá. Ok chưa nào? Rồi, thì đây sẽ là cách xuất hiện nhé Hãy chú ý giúp chị Thế thì cách xuất hiện xong thì chúng ta sẽ có cái nội dung đó là nói về cái gì nhỉ? Chủ yếu là nói về một cái hành trình để chúng ta tìm hiểu về cái sức sống tiềm tàng của nhân vật này. Đúng không? Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái ý để nói về cuộc sống của Mỹ khi mới về làm dâu nhà thống lý bá Cha. Khi về làm dâu nhà thống lý bá Cha thì trong cái hành trình mà gì ạ? Trong cái hành trình mà mà Mỹ về làm dâu nhà thống lý Bá Cha ở đây thì chúng ta sẽ thấy được một cái một cái gì ạ? Một cái cuộc giải thoát. Đúng không ạ? Qua các cái chặng đó là đêm tình mùa xuân. Được chưa? Đêm tình mùa xuân Và cái tiếp theo đó chính là đêm đông Phải không ạ? Là đêm đông à, cắt dây trói cho A Phủ cứu người nhưng cũng chính là cứu mình đây ạ. Được không nào? Thế thì chúng ta sẽ đi theo những cái tiến trình như vậy nhá. Và các bạn sẽ sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng mình sẽ đi theo một cái tiến trình như vậy nhá Ngay bây giờ thì chị sẽ khái quát cho các bạn những cái lượng kiến thức liên quan tới nhân vật Mỹ. Đương nhiên là chị không có đủ thời gian để phân chia thành từng phân đoạn và phân tích kỹ cho các bạn từng phân đoạn được đâu. Nhưng mà chị tin rằng là ngày hôm nay khi các bạn tham gia trong buổi học này là các bạn cũng đã phần nào nắm lại được hệ thống kiến thức về nhân vật cực kỳ quan trọng trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài rồi. Được không ạ? Thế thì ở đây chúng mình sẽ có này. Trước tiên là cái cách giới thiệu về nhân vật Mỹ. Có lẽ là buổi sau có khi là chị sẽ phải chuẩn bị thêm uh, một cái cuốn sách giáo khoa ở đây để chị có thể cho các bạn show cho các bạn xem luôn ở ờ, những cái đoạn trình bày cho các bạn xem luôn về những cái đoạn mà chúng ta trong cái đoạn đó đang đề cập tới những cái dẫn chứng nào và những cái dẫn chứng đó đang thể hiện nội dung gì đúng không ạ? Thì các bạn cứ bình tĩnh nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đây ạ. Đó, ấn tượng ban đầu về nhân vật Mỹ, tức là cái cách mà nhà văn Tô Hoài giới thiệu về nhân vật này. Các bạn có nhớ là nhà văn Tô Hoài đã giới thiệu về nhân vật Mị như thế nào không ạ? Cách mà mỗi nhà văn để cho nhân vật của mình xuất hiện trong một tác phẩm bao giờ cũng là một cái điều mà nhà văn hết sức là chăn trở và nó cũng sẽ tạo lên nó cũng sẽ tạo nên cái sự ấn tượng đầu tiên đối với bạn đọc nếu như chúng ta vẫn còn bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh của một anh trí bị nhà văn nam cao quăng lên trang sách của mình với cái dáng đi khật khưỡng, say mềm và với những cái tiếng chửi chửi đời, chửi trời, chửi những cái người không chửi nhau với hắn, chửi cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra hắn, đúng không ạ? Thì chúng ta lại bắt gặp hình ảnh của bà cụ Tứ, một người mẹ nghèo đang ở cái độ tuổi gần đất xa trời, được nhà văn Kim Lân giới thiệu là hình ảnh của một người mẹ với cái dáng hình lọng khọng và tiếng ho hung hăng phần nào hé mở cho chúng ta về cái số phận cuộc đời của những con người à, bước ra từ trang sách đúng không ạ thế thì nhà văn tô hoài ông ấy cũng đã lựa chọn một cái cách để cho nhân vật chính nhân vật mị của mình xuất hiện trên trang sách bằng một cái đoạn văn trữ tình ngoại đề các bạn ạ à. ai ở xa về có việc qua nhà thông lý bá cha thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa đúng không ạ? Ngay một cái câu văn đầu tiên đã li cho chúng ta cái liên tưởng giống như đây là một cái câu chuyện cổ tích miền núi á. Tự nhiên chúng ta có một cái cảm giác tôi đang đọc một cái câu chuyện ngày xưa ngày xưa á. Đúng không ạ? Kể về một cái con người nào đó. Đó đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là Nhà văn Tu Hoài đã mở đầu bằng cách là giới thiệu nhân vật Mị của mình ở trong một cái tình cảnh đầy nghịch lý Thế nhưng cũng tạo ra cái sự cuốn hút với độc giả bằng một cái đoạn văn chữ tình ngoại đề Đây ạ, ai ở xa về Có dịp vào nhà thống lý bá cha trường thường trông thấy Có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa lúc nào cũng vậy. Dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chè củi hay đi cõng nước từ khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt và mặt buồn rười rượi. Các bạn ơi, đọc cái câu này thôi là các bạn, đoạn này thôi là các bạn cũng phải tự tách ra được thành hai ý rồi nhá. Chứ không phải là các bạn để im như vậy đâu nhá. Ok không ạ? Không phải các bạn để im như vậy đâu. Mà các bạn đã phải chủ động tách ra cho chị thành hai ý rồi. Thế thì hai ý đó là như thế nào đấy ạ? Hay đó là như thế nào? Hay đó là như thế nào? À, trước tiên chúng ta sẽ có đó là À, ý đầu tiên nhé Ai ở xa về có dịp vào nhà thống lý bá Cha thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Đây là ý số 1. Được chưa ạ? Và cái ý số 2 ở đây là lúc nào cũng vậy dù quay sợi, à, thái cỏ ngựa dệt vài trẻ củi hay đi cõng nước ở dưới khe suối lên Cô ấy cũng cúi mặt và mặt buồn rười rượi Thế thì tại sao chúng ta lại phải phân tách ra thành hai ý? Bởi vì nó đang thể hiện hai nội dung khác nhau Mặc dù là đều nói về cái sự xuất hiện của nhân vật Mị. Đúng không ạ? Ý đầu tiên cho chúng ta thấy được Hình dung ra được cái hình ảnh của Mị Và ý thứ hai giúp cho chúng ta hình dung ra được cái thái độ của Mỹ đó Thì khi mà các bạn đã đã phân tách nó rạch ròi được như thế này rồi Thì đương nhiên là là trong cái phần mà các bạn làm gì ạ? Đương nhiên là trong cái phần mà các bạn bóc tách ý ra để các bạn đi sâu và phân tích nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đúng chưa? Với cái ý đầu tiên nhá, dẫn chứng đầu tiên mình có ở đây nhá. Thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? À, đây là cái cách giới thiệu đối nghịch mà. Tại sao lại là đối nghịch? Một bên là một cái cô gái đang ở độ tuổi xuân thì rất là xinh đẹp Ở trong cái độ tuổi trẻ trung sôi nổi Còn một bên với những cái hình ảnh là gì ạ? Vòng quay sợi gai, tảng đá, tàu ngựa Đều là những cái vật vô tri Đúng không? Và chúng ta thấy rằng là mỗi cái hình ảnh này thì đều gợi ra cho chúng ta những cái suy nghĩ Vòng quay sợi gai có phải chăng đó là cái cuộc đời quần quanh và bế tắc? Nó là một cái sự gì ạ? Nó là một cái sự báo hiệu về một cái cuộc đời quần quanh và bế tắc của người con gái đang ở độ tuổi xuân thì này. Còn tảng đá, phải chăng là cái tảng đá số phận đang đè nặng lên cuộc đời của Mỹ? Đang đè nặng lên cuộc đời của cô gái này? Và hình ảnh nữa, đó chính là hình ảnh gì ạ? Đó chính là hình ảnh tàu ngựa thì phải chăng hình ảnh tàu ngựa này chính là cái hình ảnh báo hiệu về số phận đó là cái thân làm con trâu con ngựa đúng không ạ à? cái thân làm con trâu con ngựa của mỹ ở nhà thống lý ba cha vậy thì chúng ta có thể thấy rằng trước tiên là về cái hình ảnh nhé là mỹ xuất hiện bên cạnh những cái vật vô tri và có cảm giác như là người con gái ấy cũng đang tan nhòa vào những vật vô tri ấy không có một chút cảm xúc nào cả và để rồi cái chi tiết tiếp theo cái dẫn chứng số 2 cho chúng ta thấy được cái nét mặt của người con gái này. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng buồn rười rượi, đã gợi ra một cái số phận đau khổ bất hạnh. Và đã cho chúng ta thấy được rằng là có lẽ cô Mỹ á, cô con gái này á, mặc dù đang ở cái độ tuổi rất trẻ trung và sôi nổi, thế nhưng mà dường như cuộc đời lại đang ẩn chứa rất nhiều những cái ẩn ức khiến cho người đọc vô cùng tò mò về số phận của người con gái này. Vậy là nhà văn Tô Hoài đã rất thành công khi đưa ra một cái cách giới thiệu về nhân vật Mỹ tạo ra được dựa trên những cái sự đối lập để cho chúng ta bắt đầu hứng thú, tò mò. Chúng ta sẽ bắt đầu thắc mắc rằng nếu như biết đến Hồng Ngài thì ai cũng sẽ biết đến nhà thông lý Bá Cha. Mà nhà thông lý Bá Cha là nhà địa chủ nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc viện nhất làng. Cô gái ấy là ai thế nhở? Là con gái của nhà thông lý Bá Cha à? Hay là vợ của thằng A Sử? Mà dẫu cho cô ấy có là con gái của nhà thông lý Bá Cha hay là con dâu của nhà thông lý Bá Cha đi chăng nữa thì cũng là người của nhà giàu. Mà vì sao người của nhà giàu mà cũng biết buồn nhỉ? Tại sao người của nhà giàu mà lúc nào cũng buồn rười rượi mà cũng phải làm những cái công việc lao động quần quật quần quật như thế nhỉ? Thế là tự nhiên chúng mình đặt ra biết bao nhiêu những cái câu hỏi và thế là chúng mình nhận ra ồ oh, Tô Hoài đã thành công rồi đấy Khi để cho chúng ta bắt đầu có cái sự tò mò Để tìm hiểu về cuộc đời Về một thân phận Về một số phận Đúng không ạ? Một số phận con người Đó chính là nhân vật Mỹ Các em ơi, các em có hiểu cái ý đầu tiên này không? Các bạn có hiểu cái ý đầu tiên này không ạ? Với chị thì cái tiêu chí khi mà đi về kiến thức nền với chúng mình thì bao giờ cái tiêu chí của chị cũng là khoa học và dễ hiểu. Bởi vì chị nói thật, các bạn đã nếu như các bạn đã đến với khóa học 10 ngày thì có lẽ là các bạn cũng đã có trong mình những cái điều mà như thế nào nhỉ? Tạm gọi là những cái nỗi đau đi. Khi mà chúng mình học văn, đấy là chúng mình có thể là bởi vì chúng ta chưa phân tách được các cái ý rõ ràng á. Thế nên thành ra là chúng ta chả biết học thế nào cả. Đôi khi là thôi thì mình cố gắng mình học tủ hai ba bài kiểu vậy, mình cố gắng mình học tủ hai ba bài đi. Thế xong rồi từ cái việc học tủ đấy á thì mình bắt đầu là gì ạ? Từ cái việc học tủ đấy thì mình bắt đầu là mình cứ học cả một cái bài văn thôi. Bởi vì về cơ bản là mình cũng không biết là phân tách các ý như thế nào, nhưng mà chị cho rằng là học kiến thức nền kiểu đấy nguy hiểm lắm. Bởi vì các bạn không tạo được cái sự khoa học và thống nhất khi các bạn học các hệ thống ý. Vậy nên là chị nghĩ là các bạn có thể thử tham khảo khóa học 10 ngày của chị Hiên xem nhé. Đây sẽ là cái tài liệu mà chúng mình được tặng miễn phí đấy ạ. Rồi nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khái quát một chút về nhân vật Mị khi đến với đêm tình mùa xuân các em nhé. Chị sẽ nói nhanh thôi. Chúng ta thấy rằng là trên những trang viết của nhà văn Tô Hoài, nhân vật Mị được xuất hiện là một cô gái đang ở độ tuổi xuân thì, trẻ trung sôi nổi với những cái khát vọng, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là bản thân cô Mị ấy, cô ấy cũng là một cái cô gái rất là tài năng thổi lá hay như thổi sáo. Chỉ cần đặt chiếc lá trên môi là đã trở thành những cái bản tình ca tha thiết yêu đời. Và có lẽ cũng chính bởi vì điều này mà có rất nhiều chàng trai ở Hồng Ngài đã đem lòng thầm thương trộm nhớ Mỹ. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy được một cái dấu hiệu rất là rõ đó là gì? Trai đến đứng nhẫn cả chân vách đầu buồng Mỹ nằm. Và cô ấy đã có tình yêu chưa? Cô ấy có tình yêu rồi. Cô ấy đang có một cái câu chuyện tình yêu rất là đẹp và cũng chính bởi điều đấy mà cô ấy đã bị lừa đấy ạ, đã bị lừa bắt đấy ạ. Nguyên nhân tại sao lại dẫn tới một cái số phận trở thành cô con dâu gạt nợ nhỉ? Chúng mình có nhớ không? Học về vợ chồng A Phủ là kinh vào là phải nhớ nhá. Đó là vì cái món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại. Đúng không ạ? Ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại thì có vay tiền nhà thông lý bá cha và mỗi năm trả bằng một nương ngô Thế nhưng trả mãi trả mãi Đến khi mẹ bị chết đi rồi mà vẫn chưa trả hết nợ Và Mị dường như đã trở thành con nợ ngay từ khi nằm trong bụng mẹ Đúng không ạ? Vì một cái món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp Khi mà thấy Mị lớn lên xinh đẹp Thì bá cha có đến ngỏ lời rằng là gả con Mị cho thằng A Sử Thì tao sẽ gán nợ cho đúng không? Thế nhưng mà trong khi cha mị thì vẫn còn đang phân vân bởi vì là là bây giờ ấy mà mình bán Tức là mình mình gả con gái cho nhà giàu thì chẳng khác gì mình bán con gái mình đi. Nghĩ thương con lắm. Thế nhưng bây giờ mà mỗi năm cứ phải trả bằng một lương ngô ấy, một lương ngô ấy thì nghĩ cũng thấy tiếc. Đúng không ạ? Thế nhưng đấy là cái nguyên nhân sâu xa, còn cái nguyên nhân trực tiếp là gì? Là dựa vào cái một cái tục lệ mà trước đó chúng ta sẽ thấy là một cái tục lệ rất là đẹp. Đó là cái tục bắt vợ. Dựa vào cái tục đấy. Mà sao ạ? Mà thằng A Sử nó đã lừa bắt Mỹ. Đúng không? Mị đêm hôm đấy thì Mị nghe thấy cái tiếng người gõ vào vách Thì Mị có sờ lên thì thấy rằng là Cái ngón tay có đeo nhẫn Và người yêu của Mị thì cũng có đeo nhẫn ở cái ngón đó Và Mị đã nhấc cái tấm vách của mình ra Và cuối cùng là bị thằng A Sừ nó bắt về Nó cúng trình ma nhà nó Đúng không ạ? Bị bắt về, bị nó bắt về và cúng trình ma nhà nó Và chúng ta có thể thấy rằng là gì nhỉ? À chúng ta có thể thấy rằng là là cô Mị cô ấy dường như là không đến cái thời điểm đó là không còn được lựa chọn hạnh phúc của mình nữa rồi các em có biết không đối với những cái người lao động miền núi lúc bấy giờ thì họ bị sợ hãi bởi cường quyền và bạo quyền của nhà thống lý Pá Cha. Thế nhưng mà họ cũng bị áp chế bởi một cái nguồn sức mạnh vô hình. Và chúng ta thấy rằng cái hình ảnh nổi bật nhất đó chính là cái hình ảnh gì nhỉ? Con ma nhà thống lý. Nó tượng trưng cho sức mạnh của thần quyền. Và chúng ta có thể thấy rằng là cũng bởi vì cái điều đấy Thế nên có rất nhiều những chàng trai cô gái trở thành nô lệ không công cho nhà Tông ly pa Cha Họ đi làm ở rất nhiều những cái miền đất khác nhau ở Hồng Ngài Thế nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến việc họ chạy trốn cả Bởi vì họ luôn có một suy nghĩ rằng là nếu như đã bị bắt về và cúng trình ma ở nhà Thông ly Pa Cha rồi thì có chết cũng sẽ là con ma của cái nhà này. Và cũng chính bởi vì cái suy nghĩ như vậy Thế nên họ chưa bao giờ tìm cách chạy trốn cả Mặc dù họ hoàn toàn có cái cơ hội để chạy trốn Trong khi họ đi lao động Đúng không? Đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé Thế thì khi mà cô Mỹ cô ấy trở thành con dâu của nhà thông lý Ba Cha ấy Làm dâu của nhà giàu đấy Thì cuộc sống của cô ấy như thế nào? có khá khẩm hơn so với việc là là một cái cô gái con nhà nghèo mà phải đang cái mang cái món nợ truyền kiếp món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại không chúng ta thấy rằng là nếu như nói về cuộc sống của cô mỹ khi ở nhà thống lý pá cha thì chúng ta sẽ phải dùng những cái cụm từ đó chính là gì ạ đó là cái sự à, bóc lột sức lao động một cách tàn bạo và sự trà đạp về tinh thần đúng không ạ đó sẽ là cái cụm từ mà chúng ta phải nói tới. Và các bạn có biết không? Dưới mấy tầng áp bức mị phải sống một cái kiếp sống như con vật Thậm chí còn không bằng cả con vật cơ mà. Bởi vì bây giờ mị tưởng như mị cũng chỉ là con trâu, mị cũng chỉ là con ngựa. Và lúc nào mị cũng chỉ nhớ rằng là mình cứ làm đi làm lại những cái công việc giống nhau, tiếp nhau, vẽ ra mỗi năm, mỗi mùa, mỗi tháng làm đi làm lại những cái công việc như vậy. Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À, những cái người đàn bà làm dâu ở nhà thông lý Pá Cha đều như thế cả. Nhá, họ đều như thế cả. Họ đều phải làm họ họ đều phải lao động quần quật như thế cả. Đó thế nên là các bạn sẽ các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Được không nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Là họ đều như thế cả chứ không phải là không phải là riêng gì cô Mị đâu ạ. Đúng không nào? Bên cạnh đấy thì họ còn bị giam hãm, bị đọa đầy trong cái địa ngục khủng khiếp của nhà thống lý. Và chúng ta thấy rằng là cô Mị dường như cô ấy đang chết dần, chết mòn theo năm tháng. Một cái tâm hồn lạnh lẽo, trống vắng, Mị bị tê liệt cả cái lòng yêu đời, cả sức sống lẫn tinh thần phản kháng. Bởi vì thế mà Mị mới nói rằng là ở lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi. Và Mị nghĩ rằng Mị không bằng con trâu, Mị cũng nghĩ rằng mình không bằng con ngựa và Mị cứ sống như thế lùi lũi như một con rùa đằng sau xó cửa thôi. Và đặc biệt hãy chú ý khi mà tìm hiểu về nhân vật này, không bao giờ được quên hình ảnh căn buồng của Mỹ. Một căn buồng kín mít với một cái cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay. Mỹ cứ ngồi ở đó rồi trông ra, mất đi tất cả những cái cảm thức về thời gian và không gian. Chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Và chúng ta thấy rằng là đó có phải là một cái căn phòng tân hôn của một cặp vợ chồng trẻ không? Không hề, đúng không ạ? Đó có phải là một căn phòng tân hôn của cặp vợ chồng trẻ không? Không hề. Đó là một ngôi mộ nổi, đó là một cái ngục thất trần gian mà nhà thông lý Bá Cha đã xây dựng lên để làm gì ạ? Để nhốt những cái con người cực kỳ đáng sống giống như Mỹ, giống như A Phủ. Đó, thế nên các bạn ơi, chúng ta thấy rằng cái bi kịch thân phận làm dâu gạt nợ và cuộc sống của Mỹ ở nhà thống lý Pá Cha thực sự là một cái lời nói, một cái tiếng nói rất đanh thép để tố cáo về cái tội ác của chế độ phong kiến miền núi. Chế độ ấy đã gì ạ? Đã giết chết, đã làm cạn khô nhựa sống, đã làm tan lụi đi ngọn lửa của niềm vui sống trong những con người vô cùng, vô cùng đáng sống, giống như Mỹ. Các bạn hãy chú ý giúp chị nhé Và chúng ta có thể thấy rằng là thế nhưng mà ẩn sâu bên trong của cô gái này vẫn là một cái một cái niềm ham sống, một cái động lực sống vô cùng mãnh liệt. Và chính bởi cái động lực sống đó mà chúng ta mới có đêm tình mùa xuân và đêm đông cắt dây trói cho A Phủ đây ạ. Được không nào? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị như vậy nhá Thế thì trọng tâm ngày hôm nay chị sẽ nói về đêm đông cắt dây chói cho A Phủ nhá Còn về đêm mùa xuân thì bởi vì là cái lượng kiến thức rất là nhiều Nên là thành ra là chị sẽ hẹn các bạn ở trong khóa học 10 ngày Chị nhắc lại đây chính là cái tài liệu mà chị sử dụng Chị tặng miễn phí cho chúng mình khi chúng mình đăng ký tham gia khóa học 10 ngày. Và cái bộ ấn phẩm mà chúng mình sẽ được dành tặng trong ngày hôm nay á trong cái trong cái khóa học khi mà các bạn đăng ký khóa học 10 ngày ở trong giai đoạn này. Cái thứ nhất là các bạn vừa được giảm học phí này, ưu đãi học phí này. Cái thứ hai, các bạn lại được tặng bộ 12 cuốn về 12 tác phẩm trọng tâm nữa. Vậy nên là các bạn có thể chủ động đăng ký ngay để chúng mình có thể được hưởng ưu đãi ở trong giai đoạn này giúp chị nha. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng trọng tâm nói đến à ở đây chúng ta có đó là cái đêm đông Mị đã quyết định cắt dây chói cho A Phủ Là cắt dây chói cho mình À là cắt dây chói cho người Nhưng cũng chính là sự giải thoát cho chính bản thân mình Được không ạ? Các bạn có thể thấy Hoàn cảnh Lúc bấy giờ Rõ ràng là cô Mị cô ấy đã trải qua một cái đêm tình mùa xuân với một cái sự bứt phá chứ có bứt phá không ạ có bứt phá bởi vì ít nhất là sau những cái tháng năm dài câm lặng thì cô mị ấy đã cất lời thì thầm đầu tiên mày có con mày có con trai con gái rồi mày đi làm nương ta chưa có con trai con gái ta đi tìm người yêu đúng không ạ đúng không ít nhất là cô ấy đã cất những cái tiếng thì thầm đầu tiên và cô ấy đã có cảm thức về thời gian về không gian phát sinh mong muốn đi chơi sống lại về quá khứ của mình tất cả những cái điều tươi đẹp đó thế nhưng mà dường như cái ngọn lửa đó nó chưa có đủ lớn để có thể bùng cháy thành một cái ngọn lửa sợ một cái ngọn lửa sức sống rực sáng bởi vì thế mà sau đấy thì khi mà bị a phủ trói đứng a sử trói đứng thì cái sức sống đó nó đã nhanh chóng lụi tàn và cô mị cô ấy lại quay trở lại một cái cuộc sống của một con rùa lùi lũi ở đằng sau xó cửa thế nhưng mà các bạn ơi các bạn có thể thấy là như thế nào nhỉ Cô Mị cô ấy, chúng ta thấy rằng Lỗ Tấn nói rất hay. Tia lửa nhỏ hôm nay sẽ báo hiệu đám cháy lớn ngày mai. Và dường như là cái đêm tình mùa xuân ấy nó đã trở thành một cái tia lửa nhỏ báo hiệu cho một đám cháy lớn dữ dội vào đêm đông. Đúng không? Hoàn cảnh là mùa đông trên núi cao dài và lạnh. Bị có một thói quen không thể bỏ đó là sưởi lửa vào mỗi đêm. Bởi vì với một cái con người giống như Mị ạ, thì ngọn lửa không chỉ đơn thuần giúp cho cô vượt qua mùa đông giá, giá lạnh nơi dẻo cao mà ngọn lửa còn là một cái một cái gì ạ? Một cái một cái người bạn chiêm chi kỷ, một cái thứ hiếm hoi mang đến cho Mị một cái nguồn sáng ấm áp. Dù đã có nhiều lần là A Sử nó về nó nhìn thấy nó cũng ngứa mắt đấy. Nó đạp Mị ngã rúi ở trước cái bếp lửa đó nhưng mà Mị có từ bỏ, Mị không từ bỏ, Mị vẫn tiếp tục cái thói quen này. Và các bạn ơi, nhờ vào hai cái tác nhân nhé Thứ nhất đó là ngọn lửa. Và thứ hai, đó là giọt nước mắt của A Phủ. Được không ạ? Giọt nước mắt của A Phủ. Đây chính là hai cái tác nhân đã giúp cho mình có đủ cái sức mạnh phản kháng để quyết định có những cái quyết định cực kỳ quan trọng để cứu người và cứu mình. Hãy chú ý giúp chị nhé. Chúng ta thấy rằng là trước đấy thì A Phủ bị à, bởi vì cái tội là gì? Là chăn bò nhưng mà để gì ạ? À, để cho hổ ăn mất nửa con bò. Đúng không? Thế thì bắt đầu là mới bị trói đứng vào cột, tự đào cọc, tự đứng vào đấy để cho nhà thống lý Pa Cha trói đứng vào đấy. Thì ban đầu khi mà chứng kiến cái tình cảnh của A Phủ thì bị thờ ơ lắm Bởi vì sao? bị bảo rằng là A Phủ có là cái xác chết khô đứng đó cũng thế thôi bởi vì sao ạ? Cái lý do thứ nhất là gì? Là cô Mị cô đã quá khổ để có thể đồng cảm được nỗi khổ của người khác Bởi vì sao ạ? Khi mà người ta bị đau chân thì người ta chỉ nghĩ đến được cái chân đau của người ta thôi Nhưng mà cô Mị ở đây có cái hoàn cảnh của cô ấy còn ngặt nghèo hơn rất nhiều Là cô ấy đâu còn cái cảm xúc gì đâu Làm sao mà cô ấy có thể thương cho người khác được Đúng không ạ? Và cái thứ hai chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Là cái việc mà người bị trói đứng cho đến chết ở nhà tâm lý Pá Cha ấy nó là một cái sự trừng phạt rất là bình thường đúng không ạ thế nên là bản thân mị ban đầu là mị không có một chút phản kháng nào đối với cái việc là là là nhìn thấy a phủ ở đó được chưa nào thế nhưng mà các bạn ơi đêm hôm đó nhờ vào cái ánh lửa bập bùng đúng không và a phủ cũng đã bị trói đứng mấy ngày mấy đêm rồi cơ chừng là ngày mai ngày kia người kia sẽ chết thôi chết đau chết đói chết rét phải chết và Mỹ đã nhìn thấy một cái dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai họ má đã xám đen. Tại sao lại là bò xuống? Chị sẽ nói cái này với các bạn trong trong cái quá trình chị giảng khóa học 10 ngày nhé. Có nhiều chi tiết hay lắm ạ. Được không ạ? Có nhiều chi tiết hay lắm. Và tại sao lại là dòng nước mắt lấp lánh? Chị sẽ nói với các bạn ở cái này ở trong khóa học 10 ngày. Nhá, ok không? <laughs> Rồi, và ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà nhìn thấy cái giọt cái dòng nước mắt đó thì nó giống như là một cái giọt nước làm tràn ly nước ấy. Lúc bấy giờ thì mị đã nghĩ tới chính bản thân của mình. Dường như cảm nhận được một cái sự đồng cảm với người bị trói ở kia bởi vì trước đấy là mị cũng đã bị trói. mị đã bị trói trong trong cái đêm tình mùa xuân cũng bị trói đứng. Rất là đau đớn. Đúng không ạ? mị cảm nhận được cái điều đó. Mị cũng đã từng đau đớn và bất lực Cũng đã từng khóc Và Mị nghĩ tới cái hình ảnh của người đàn bà Đã từng bị trói đứng cho đến chết Ở gia đình này Ừ thì mình là người đàn bà Mình có chết mình cũng là con ma của cái nhà này Thế nhưng mà còn người đàn ông kia thì việc gì mà phải chết À bắt đầu phát sinh những cái suy nghĩ Đúng không ạ? Phát sinh những cái thắc mắc Và chính từ cái đó đã dẫn mị tới một cái hành trình đi tìm một cái câu trả lời rằng ai là người đã gây ra cái tội ác đó ai là người đã bắt người ta phải chết và cuối cùng là gì ạ mỹ đã tìm ra được câu trả lời rằng thủ phạm không ai khác chính là sự tàn bạo của nhà thông lý pa cha chúng nó thật độc ác đúng không ạ và các bạn ơi chúng ta có thể thấy rằng là từ cái việc là nghĩ về chính mình của quá khứ mỹ thương cho chính mình mị bắt đầu có tình thương dành cho con người sắp chết kia Đó là A Phủ Đó là tình thương của những con người đồng cảnh ngộ Đúng không ạ? Và bắt đầu mị nhận diện được kẻ thù Và từ cái sự nhận diện được kẻ thù đó mị không còn cảm thấy sợ nữa Dù rằng mị nghĩ rằng là ừ Bây giờ mình sẽ cởi trói cho người kia Mình sẽ cứu người kia Và người sẽ bị trói thay vào đấy không ai khác chính là mình Mình sẽ bị ở đó trói cho đến chết Mình cũng chẳng sợ mà Nghĩ đến đây thôi nhưng Mỹ cũng không sợ Và sau đấy thì một cái hành động đã diễn ra rất là nhanh Đó là Mỹ đã lấy cái gì ạ? Lấy cái liềm Cắt lúa bắt đầu cắt và tháo những cái nút dây mây cho A phủ Và trong lúc đấy thì Mỹ bắt đầu hốt hoảng nha Mỹ bắt đầu cảm thấy hốt hoảng Nhưng mà nhìn thấy một cái hình ảnh đó là A phủ quật sức vùng dậy đó nó nó đóng một cái vai trò giống như cái tác nhân tiếng sáo trong đêm xuân đó các bạn ạ chính cái tiếng sáo trong đêm xuân đã cứu mị mà nếu không thì lúc đấy mị đã có suy nghĩ là gì ạ giá có nắm lá ngón trong tay lúc này thì mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa nhớ lại nước mắt chỉ ứa ra thế nhưng sau đó thì tiếng sáo đã cứu mị khỏi cái cảm giác muốn chết mà thì ở đây cái tác nhân chúng ta có đó là cái tác nhân đó là cái hình ảnh mà a sử quật sức vùng dậy ạ. Mặc dù chúng ta thấy rằng là một cái con người đã bị bỏ đói, bỏ khát trong mấy ngày trời lại bị trói những cái vòng dây mây thít rất là chặt. Đúng không ạ? Thế nhưng mà sau đó thì A Phủ vẫn cuột sức vùng dậy và nó thực sự đã trở thành một cái tác nhân thúc đẩy Mỹ. Và trong một vài cái giây phút đứng lặng trong bóng tối thì cuối cùng Mỹ đã quyết định là chạy theo A Phủ nói gấp gáp trong tiếng thở dốc hai câu. A Phủ cho tôi đi, ở đây thì chết mất. Các em thấy không ạ? trong cái văn bản này nhá trong cái chuyện ngắn này rất ít khi mị nói mà cất tiếng nói thành lời nói ok có thể là mị bày tỏ những cái cảm xúc của mình bày tỏ những cái mong muốn của mình thế nhưng dường như là là không có phải qua những cái lời nói trực tiếp mà chủ yếu là cái sự bất mãn qua những giọt nước mắt qua những lời thì thầm nhưng mà đây là cái thời điểm mà gì ạ mà mị đã nói ra những cái câu rất là dứt khoát đúng không đã nói ra những cái câu rất là dứt khoát a phủ cho tôi đi ở đây thì chết mất và dường như đó là một cái tiếng chúng ta thấy rằng nó là một cái sự bứt phá của nhân vật này đấy ạ và sẽ có rất nhiều lý do lý giải rằng tại sao phải đến thời điểm này thì mị mới có đủ cái dũng cảm để vượt qua được cái điều đó thì mình cứ gặp nhau trong khóa học 10 ngày để mình giải quyết nhá. <laughs> Ok không ạ? Rất nhiều thứ để chúng ta bàn luận và chị tin là các em sẽ yêu lại từ đầu những tác phẩm này nếu như ở thời điểm hiện tại các em chưa yêu bởi vì nó hay lắm nó nhân văn lắm nó có những cái mà rất là đời mà chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có thể dùng tư duy mà chúng ta đang nhìn nhận về mọi điều để chúng ta làm sáng tỏ những cái thứ đó các em ạ và chúng ta thấy rằng là phía trước mặc dù chưa biết là là là gì cả có thể là bóng tối bao trùm có thể là rất nhiều những cái khó khăn và thử thách nhưng chúng ta có thể nhận ra là bản thân nhân vật mỹ và a phủ đang đi theo tiếng gọi của tự do vẫy tự do đang vẫy gọi và họ đang cùng với nhau đồng hành trên cái con đường đi tìm lại chính bản thân của mình. Hai cái câu nói gấp gáp đã trả lại vẹn nguyên một cô Mỹ với một cái lòng ham sống mãnh liệt, với một cái tình yêu cho cuộc đời, với những cái khát vọng hạnh phúc, khát vọng trong cuộc đời. Đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy là nó thực sự là một cái sự bứt phá đối với nhân vật Mỹ chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái nhân vật đã để lại cực kỳ nhiều ấn tượng không chỉ riêng đối với những bạn đang học lớp 12 mà đối với những ai đã biết đến vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, đặc biệt là ở phần đầu khi nói về cuộc sống của các nhân vật ở Hồng Ngài, thì đây thực sự là một nhân vật đã truyền cho chúng ta một cái cảm hứng sống. Đó là chúng ta sẽ có chỉ cần chúng ta có niềm tin và chúng ta có đủ sức mạnh để bước qua những cái ranh giới mỏng manh trong những cái sự lựa chọn của chúng ta thì chúng ta chắc chắn sẽ có thể vượt qua được những cái thử thách mà chúng ta phải đối diện trong cuộc đời này. Nhân vật bị bản thân cô ấy cũng đã gặp phải những điều bất như ý, đã gặp phải những cái thử thách và khó khăn. Thế nhưng cuối cùng người tự giải thoát được cho chính mình vẫn chính là cô ấy. Và cô ấy đã vượt qua được tất cả những cái khó khăn và thử thách đó để có thể tìm lại vẹn nguyên một cô Mị như thủa ban đầu, vẹn nguyên một cô Mị trẻ trung sôi nổi, khát vọng, ham sống và cũng cực kỳ đáng sống, đúng không ạ? Đó thì đấy là một số những cái nội dung mà ngày hôm nay chị Hiên chia sẻ với chúng mình trong buổi phát này nhá các bạn ơi, các bạn có tích lũy được thêm điều gì không? <laughs> Bây giờ thì vẫn còn khá là đông các bạn vẫn đang học với chị đây này Mặc dù khá là muộn rồi Các bạn có tích lũy được thêm điều gì không ạ? Nhẹ nhàng thế thôi nhở Trong một cái buổi Trong một cái buổi tối cuối tuần như thế này Rất là nhẹ nhàng để chia sẻ cùng với nhau Cần gì phải đao to búa lớn Cứ từng chút từng chút đi sâu vào tác phẩm Dần dần các em sẽ hiểu và thêm yêu văn bản này Thêm yêu nhân vật này Và chị tin bằng sự chân thành của mình Các em sẽ viết về nhân vật một cách rất hay Hãy tin điều đấy nhá Ok chưa ạ? Thế thì chị rất mong là các em có thể sớm sở hữu cái bộ tài liệu mà chị Hiên đang có ở đây nhé 12 cuốn Bằng cách là hãy nhanh chóng đăng ký khóa học 10 ngày trong giai đoạn này Đằng nào thì cũng nên đăng ký Bây giờ trước hay sau thì chúng mình cũng sẽ đăng ký mà Nhưng mà sau đấy hết ưu đãi rồi mà các bạn đăng ký thì tự nhiên học phí lại tăng cao thêm Thì chị nghĩ là đây sẽ là một cái khóa học học liên tục trong vòng 12 ngày Trong năm nay thì mình được tặng thêm hai buổi Và trong vòng 12 ngày này chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ các kiến thức Mỗi buổi học sẽ kéo dài từ 3 đến 5 tiếng học cực kỳ sung thì chị rất là mong là sẽ được gặp các bạn trong khóa học này có băn khoăn gì thì cứ nhắn các anh chị